Hello cả nhà Lại là Toàn đây Lại là Toàn đây nha cả nhà Hiện tại Toàn uh, quay uh, hai lô đất Ở Tân Hà Thị trấn Tân Phú Tỉnh Bình Phước Thị trấn Tân Phú Huyện Đồng Phú Tỉnh Bình Phước nha cả nhà Hai lô này có diện tích là ngang năm sau 50 100 mét thổ cư Nằm uh, trên đường bê tông này Và xung quanh là dân ở kín luôn Đây dân nhà nhà dân đây mang theo không mang cái lót ừ. tao đúng đúng cái này luôn hả đúng rồi lô số 8 đẹp hơn vậy lô số 9 dính lô số 8 này đúng không ờ, ờ, ờ, ấy thì người ta rời nếu mà ấy thì người ta rời cột điện luôn tức là chú rời hay là khách rời cái đấy chắc là lúc đấy trung lượng chắc là là là, là khách rời đây người ta trồng mì rồi này ấy xung quanh người ta ở luôn rồi kìa kia xa xa rồi kìa đây nhà dân đây ừ, quay ấy đi ờ. bốn trăm chín mươi triệu nha cả nhà năm nhân năm mươi đúng không em một trăm mét thổ cư đây cả nhà cọc này này cọc này này tới cọc kia kìa đó là lô số 8 sau đó lô số 9 thôi lát nữa mình sẽ chạy đi vòng vòng ở đây uh, dân cư ở uh, ờ, kín rồi như đây chúng ta thấy là hai nhà ba nhà nơi kia nữa chung là khu vực này khu vực dân cư khu vực dân cư đông đúc đây à, lô đất này cái vị trí này ở đây là ngang 5 mét sau 50 50 thì đó mình đi ra ngoài này luôn cho cả nhà mình đi ra ngoài này luôn cho cả nhà thấy nha móc ở phía sau này này cái đám mì này là à, trú cũ á, người ta họ họ trồng khi nào mình xây nhà hay mình làm gì thì mình mình cứ việc mình xây bình thường Đây mất rồi cả nhà. Móc này. Và móc này. Nói chung là ở phía sau này có móc đầy đủ hết rồi. À, ở đây này, ở đây chúng ta nhìn thấy nhà này. Rồi, nhà này, xung quanh nhà này. À, giống như là ở đây là dân cư người ta ở hết rồi á. Rồi cái này cái vườn á, xong người ta bán bán cho cho cho cho người khác người khác phân lô cái này đi thánh vô này mua cho đây là mình về mình xây nhà mình ở được luôn cả nhà tức là xây ở nha còn buôn bán thì ở à, vị trí này thì mình thấy chưa có buôn bán được nhưng về tương lai ở mà không có đủ tiền tức là mình không có đủ tiền để mình mua ở ngoài mình mình, mình, mình kinh doanh nữa thì mình sẽ mua ở trong này giá là 490 vị trí uh, như thế này là đẹp so với số tiền là 490 nha cả nhà và tương lai về tương lai thì uh, sẽ có những cái quy hoạch ở khu vực này à, những cái quy hoạch là uh, ờ, chụp theo cái uh, tiếng uh, theo theo theo cái hồ suối dai á thì nó cũng sẽ lan có nó cũng sẽ khu vực này tức là khu vực này nó nó quen với cái việc mà vừa vặt đó cả nhà thấy không ạ à? hiện tại thì lô đất này à, mua ở thì mua nha chứ còn mà với số tiền là 490 mà à, mua mà kinh doanh đồ này kia thì không có mình nói thiệt là chỗ này mua đã ở xây nhà ở nó rất là mát mấy, rất là mát rồi mua thì liên hệ cho mình theo số điện thoại là 0972 332 894 nha à từ chỗ này từ chỗ này mình chạy ra hết cái đường bê tông này tầm khoảng 500 mét thì có ngay ngã ba ngay ngã ba thì nó có cái cây xanh có cây xanh là lát nữa mình từ đó mình chạy ra đó mình vay cho cả nhà cùng xem nha rồi bây giờ cả nhà theo trong mình nha chạy ra tới cái đường ngoài kia nha ở đây thì nó là dân cư đông đúc rồi nên mình à, quay như thế này cho cả nhà cùng xem nữa cả nhà chạy ra ngoài này là cây xanh à, nhà ở này giống như ở quê mình là nhà ở san sát san sát với nhau á khu vực này khu vực dân cư rồi ở đây có một cái tiện là có cao su cho nên là tôi chức tiệc về cứ ra đám cao su <laughs> dừng lạp <laughs> đây nhà ở là ngay ngã ba này ngay vị trí là ngay ngã ba này ờ, trăm mét 100 m, 150 m thành đó. Cửa hàng xăng dầu số 1. Ở đây là nhà ở luôn này, dân cư đông đúc. Ở đây như nhà nào gần như là 80 hay là 70% rồi là có xe hơi rồi. Rồi, được rồi, được rồi. Rồi cả nhà xem thấy hay thì hãy bấm like đăng ký kênh và chia sẻ cho toàn nha rồi có xe công luôn rồi kia rồi có xe công luôn rồi cả nhà chắc là trong này có nhà máy gì á thì xe công nó mới vào đây chứ rồi cả nhà nhớ bấm like nha chia sẻ hẹn đăng ký kênh cho toàn nha